chất di truyền ở cấp độ phân tử là axit nucleic thì vật chất di truyền ở cấp độ tế bào đó là nhiễm sắc thể. Chủ đề hôm nay bao gồm hai nội dung đó là nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể. Đầu tiên chúng ta đi vào nội dung nhiễm sắc thể. Về nhiễm sắc thể, chúng ta ôn tập 3 nội dung. Thứ nhất là phân loại nhiễm sắc thể. Thứ hai là một số đặc trưng về nhiễm sắc thể. Và thứ ba là chức năng của nhiễm sắc thể. Trong tất cả các tế bào của cơ thể đều có hai loại nhiễm sắc thể, đó là nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính. Thì đây là bộ nhiễm sắc thể ở người có 2N bằng 46, trong đó có 44 nhiễm sắc thể thường ký hiệu là A và một cặp nhiễm sắc thể giới tính thì ở nam là XY và ở nữ là XX. Vậy ta thấy nhiễm sắc thể thường gồm có nhiều cặp và nhiễm sắc thể này giống nhau ở hai giới, còn nhiễm sắc thể giới tính thì chỉ có một cặp hoặc là một số loài chỉ có một chiếc ít mà thôi. Và nhiễm sắc thể giới tính khác nhau ở hai giới thì có thể là cặp nhiễm sắc thể giới tính tương đồng, ký hiệu là XX hoặc là XY. Ở sinh vật nhân sơ chỉ có một phân tử ADN dạng vòng, trần và có bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Còn ở sinh vật nhân thực, tế bào sinh dưỡng mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N và có những đặc trưng riêng cho từng loài. Ví dụ như là số lượng nhiễm sắc thể ở mỗi loài là khác nhau. Ví dụ như số lượng nhiễm sắc thể ở người là 46, ở ruồi giấm là 8 hoặc là ở gà là 78. Như vậy, số lượng nhiễm sắc thể không phản ánh được mức độ tiến hóa của loài. Và ta thấy các nhiễm sắc thể này sẽ tồn tại thành từng cặp thì mỗi cặp có hai chiếc nhiễm sắc thể giống nhau về kích thước và các cấu trúc đặc trưng. Trong đó, một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ. Còn các giao tử như là trứng và tinh trùng thì số lượng nhiễm sắc thể chỉ bằng một nửa so với nhiễm sắc thể lưỡng bội. Các giao tử này có bộ nhiễm sắc thể đơn bội, ký hiệu là N. Về hình thái nhiễm sắc thể thì nhiễm sắc thể có dạng hình que, hình hạt, hình chữ V hoặc là hình móc và nhiễm sắc thể được quan sát rõ nhất ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân vì lúc này nhiễm sắc thể có thể co xoắn cực đại. Về cấu trúc nhiễm sắc thể thì bao gồm cấu trúc hiển vi và cấu trúc siêu hiển vi. Thì về cấu trúc hiển vi thì mỗi nhiễm sắc thể đều có. Thứ nhất là tâm động. Đây là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp cho nhiễm sắc thể có thể di chuyển về hai cực của tế bào trong quá trình phân bào. Và thứ hai là hai đầu mút của nhiễm sắc thể. Hai đầu mút này có vai trò bảo vệ nhiễm sắc thể cũng như là làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. Ngoài ra, trên mỗi nhiễm sắc thể đều có một trình tự khởi đầu nhân đôi ADN thì đó là vị trí mà tại đó ADN sẽ bắt đầu nhân đôi ở sinh vật nhân thực có cấu trúc siêu hiển vi như sau. Chúng ta thấy phân tử ADN cuộn quanh khối protein histone tạo nên nucleosome. Thì mỗi nucleosome có lõi là 8 phân tử protein histone được quấn bởi 1 3 phần tư vòng xoắn ADN, tương ứng với 146 cặp nu. Chuỗi nucleosome tạo thành sợi cơ bản có đường kính là 11 nanomet. Sợi cơ bản tiếp tục cuộn xoắn bậc 2 tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính là 30 nanomet. Và tiếp tục, sợi nhiễm sắc cũng xoắn lần nữa tạo thành sợi siêu xoắn có đường kính là 300 nanomet. Cuối cùng là một lần xoắn tiếp của sợi siêu xoắn tạo thành chromatic đường kính 700 nanomet. Và chúng ta lưu ý, ở kỳ giữa mỗi nhiễm sắc thể kép gồm hai chromatic nên nhiễm sắc thể kép lúc này sẽ có đường kính là 1400 nanomet. Chúng ta có thể tóm tắt cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể thành sơ đồ ngắn gọn như sau. Đầu tiên là nu nucleosom gồm 146 cặp nu và 8 phân tử protein hiton. Mức xoắn 1 là sợi cơ bản, đường kính là 11 nanomet. Mức xoắn 2, sợi nhiễm sắc đường kính 30 nanomet. Mức xoắn 3, sợi siêu xoắn, đường kính 300 nanomet và cuối cùng là chromatic, đường kính 700 nanomet. Ở kỳ giữa, mỗi nhiễm sắc thể kép gồm hai chromatic, đường kính là 1400 nanomet. Thì điều này có ý nghĩa rất lớn bởi vì sự cuộn xoắn của nhiễm sắc thể như vậy thì sẽ rất là thuận lợi cho việc phân ly và tổ hợp của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. Một lý do khác mà chúng ta có thể dễ nhận ra nhất đó là vì số lượng gen trên nhiễm sắc thể thì có rất nhiều, nhưng số lượng nhiễm sắc thể thì lại ít. Việc cuộn xoắn như vậy giúp cho ADN có thể nằm gói gọn trong nhiễm sắc thể và nhiễm sắc thể lại được gói gọn nằm trong nhân. Như vậy có thể tạo điều kiện cho sự phân ly của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. Từ đó chúng ta có thể suy luận ra được chức năng của nhiễm sắc thể như sau. Chức năng của nhiễm sắc thể đó là Thứ nhất, có thể lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền và đây là lý do vì sao nhiễm sắc thể được gọi là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. Thứ hai, nhờ hoạt động cuộn xoắn và tháo xoắn nhiễm sắc thể nên có thể góp phần điều hòa hoạt động của gen. Và thứ ba, giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con trong quá trình phân bào. Từ đó, bộ nhiễm sắc thể của loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp của ba cơ chế đó là nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Qua nội dung ôn tập về nhiễm sắc thể, các em cần lưu ý ba đặc điểm sau đây. Đó là phân loại nhiễm sắc thể, một số đặc trưng của nhiễm sắc thể và chức năng của nhiễm sắc thể. Về đặc trưng của nhiễm sắc thể, chúng ta lưu ý về số lượng, hình thái và cấu trúc của nhiễm sắc thể. Đặc biệt ở đây các em lưu ý về cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. Như vậy, nhiễm sắc thể được bảo vệ rất an toàn trong nhân tế bào và tránh được tác động của các enzyme. Đó là một điều thật sự lý tưởng nếu các tác nhân gây đột biến không làm ảnh hưởng đến sự thay đổi cấu trúc hoặc là số lượng nhiễm sắc thể. Nhưng mà trong thực tế, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí cũng có thể là do những rối loạn sinh lý, sinh hóa trong tế bào dẫn đến làm thay đổi cấu trúc hoặc là số lượng nhiễm sắc thể. Hậu quả là có thể gây chết cơ thể mang đột biến hoặc là làm biến đổi kiểu hình của sinh vật Mời các em theo dõi tiếp tục phần nội dung đó là đột biến nhiễm sắc thể. Đột biến nhiễm sắc thể gồm có hai dạng là đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Nhờ phương pháp nhộn băng nhiễm sắc thể mà người ta phát hiện được các dạng đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể bằng cách là quan sát tế bào khi tế bào đang phân chia. Với đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đó là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể dẫn đến sự sắp xếp lại trình tự các gen từ đó làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của nhiễm sắc thể. Còn đột biến số lượng nhiễm sắc thể là dạng đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào, dẫn đến bộ nhiễm sắc thể khác đi so với bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ban đầu. Vậy đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có 4 dạng, đó là mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Còn đột biến số lượng nhiễm sắc thể gồm có hai dạng là lệch bội và đa bội. Sau đây chúng ta đi vào nội dung đầu tiên đó là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng mất đoạn. Chúng ta quan sát đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể ở hình trên. Ta thấy đoạn gen dê nằm ở giữa đầu mút và tâm động thì đoạn này bị mất đi. Đột biến ở vị trí giữa của nhiễm sắc thể. Và chúng ta cũng có thể quan sát một cơ chế gây đột biến mất đoạn ở đầu mút nhiễm sắc thể. Thì ở đây, trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, thì các romatic không chỉ em trong một cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng thường có sự tiếp hợp và trao đổi chéo cân như thế này. Và chúng ta quan sát đoạn phim sau đây. Trong một số trường hợp, khi xảy ra quá trình tiếp hợp nhưng mà trao đổi chéo không cân giữa các romatic không chỉ em thì từ đó sẽ dẫn tới kết quả như thế nào. mà các em có thể đoán được kết thúc quá trình này dẫn đến đột biến cấu trúc dạng nào. Và kết quả đó là một nhiễm sắc thể bị mất đoạn nên sẽ ngắn hơn so với ban đầu và một nhiễm sắc thể lập đoạn nên sẽ dài hơn so với ban đầu. Đối với trường hợp mất đoạn lớn sẽ làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể, từ đó làm mất cân bằng gen, thường gây chết hoặc là giảm sức sống đối với cơ thể mang đột biến. Tuy nhiên, người ta có thể sử dụng mất đoạn để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể để lập bản đồ gen hoặc là một số trường hợp mất đoạn nhỏ không ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật nên người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số loại cây trồng. Ví dụ, ở người mất đoạn nhiễm sắc thể 21 gây nên bệnh ung thư máu hoặc là chuyển đoạn không cân giữa nhiễm sắc thể 22 và nhiễm sắc thể số 9 làm cho nhiễm sắc thể số 22 bị ngắn hơn so với bình thường gây bệnh ung thư máu ác tính. Nếu mất đoạn ở nhiễm sắc thể số 5 thì có thể gây hội chứng tiếng khóc như mèo kêu Tuy nhiên, đột biến mất đoạn giúp tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa. Thì đây là ý nghĩa của đột biến mất đoạn. Sự trao đổi chéo không cân giữa các chromatic khác nguồn trong kỳ đầu giảm phân 1 đã dẫn đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đó là mất đoạn và lập đoạn. Chúng ta tiếp tục ôn tập nội dung đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng lập đoạn. Lập đoạn là dạng đột biến mà một đoạn nhiễm sắc thể nào đó của nhiễm sắc thể được lặp lại một hoặc là nhiều lần. Thì ở đây chúng ta thấy đoạn BC bị lặp lại một lần và hậu quả là làm cho số alen trên điểm sắc thể này tăng lên. Do đó, lặp đoạn có thể làm tăng cường độ biểu hiện của tính trạng. Ví dụ như là ở Đại Mạch, lặp đoạn làm tăng hoạt tính của enzyme amylase rất có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia. Hoặc cũng có thể là làm giảm cường độ biểu hiện của tính trạng. Ví dụ như là ở rùi giấm, lặp đoạn 16A trên nhiễm sắc thể ít thì làm cho mắt lòi thành mắt dẹt. Ý nghĩa của lặp đoạn đó là dẫn đến lập gen thì tạo điều kiện cho đột biến gen tạo các gen mới từ đó tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cũng góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho tiến hóa đó là đảo đoạn nhiễm sắc thể một ví dụ điển hình đó là ở nhiều loài mũi thì quá trình đảo đoạn nhiều lần trên các nhiễm sắc thể đã góp phần tạo nên loài mới chúng ta cùng theo dõi đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể trong đoạn phim sau đây thì ở đây chúng ta thấy một đoạn nào đó của nhiễm sắc thể bị đứt ra rồi quay ngược 180 độ, sau đó nối lại tại vị trí cũ. Thì đoạn bị đảo ở đây là đoạn BCD. Thì đoạn này không có chứa tâm động. Một số trường hợp khác thì đoạn bị đảo có thể chứa tâm động. Chúng ta lưu ý, đoạn bị đảo chứa tâm động có thể sẽ làm thay đổi hình dạng của nhiễm sắc thể. Và hậu quả là do vật chất di truyền không bị mất nên thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật. Ý nghĩa của đột biến đảo đoạn là do đột biến đảo đoạn nên sẽ sắp xếp lại các gen. Vì vậy, đột biến này góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa. Các em lưu ý rằng các gen nằm trong đoạn bị đảo có thể thay đổi mức độ hoạt động của chúng. Một số trường hợp đột biến đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của gen. Do đó, cũng có thể làm giảm khả năng sinh sản của cơ thể mang đột biến. Chúng ta tiếp tục đi vào nội dung đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có hai dạng, đó là chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể và chuyển đoạn trên các nhiễm sắc thể không tương đồng. Với chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể, có nghĩa là một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra rồi gắn vào một vị trí khác của nhiễm sắc thể đó. Thì có thể dạng chuyển đoạn là cùng cánh hoặc là chuyển đoạn khác cánh. Thì ta thấy trên hình, đây là chuyển đoạn khác cánh, thì đoạn BC từ cánh trên chuyển xuống cánh dưới của nhiễm sắc thể. Tiếp theo, là chuyển đoạn trên các nhiễm sắc thể không tương đồng. Chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng thì có thể làm thay đổi nhóm gen liên kết thì có hai loại là chuyển đoạn tương hỗ. Thì chuyển đoạn tương hỗ này, đây là trường hợp một đoạn của nhiễm sắc thể nào đó chuyển sang nhiễm sắc thể khác và ngược lại. Ví dụ như là nhiễm sắc thể ở trên chuyển một đoạn AB à, sang nhiễm sắc thể dưới và ngược lại, nhiễm sắc thể ở dưới cũng chuyển một một đoạn là MNO lại cho nhiễm sắc thể trên. Còn chuyển đoạn không tương hỗ có nghĩa là một đoạn nhiễm sắc thể nào đó hoặc là cả một nhiễm sắc thể này sáp nhập vào một nhiễm sắc thể khác còn nhiễm sắc thể kia không chuyển lại đoạn nào. Ví dụ như là trong hình này thì chúng ta thấy đoạn IKM của nhiễm sắc thể dưới sẽ chuyển cho nhiễm sắc thể trên. Thì ở đây chúng ta lưu ý về đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng hoặc là chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể thì không phải là hoán vị gen bởi vì hoán vị gen xảy ra trên hai romatic khác nguồn trong một cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng. Về hậu quả, thường thì đột biến chuyển đoạn lớn sẽ gây chết hoặc là làm mất khả năng sinh sản, còn chuyển đoạn nhỏ ít ảnh hưởng đến sức sống và cũng có thể có lợi cho cơ thể sinh vật. Chuyển đoạn có ý nghĩa quan trọng giúp cho người ta có thể chuyển gen mong muốn từ nhiễm sắc thể của loài này sang nhiễm sắc thể của loài khác để tạo ra giống mới từ đó tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Một ví dụ điển hình là người ta chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ từ cây thuốc lá sang cây bông và cây đậu tương. Còn cừu thì có khả năng sản xuất protein huyết thanh của người nhờ áp dụng công nghệ chuyển gen. Thì tổng kết các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thì đột biến mất đoạn lớn gây hậu quả nghiêm trọng nhất vì bị mất vật chất di truyền. Còn đột biến lặp đoạn làm tăng hoặc là giảm cường độ biểu hiện của tính trạng Đột biến đảo đoạn thì ít gây hậu quả nhất bởi vì khi đảo đoạn thì chỉ làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể chứ không làm thay đổi vật chất di truyền. Như vậy, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể là do các tác nhân bên ngoài hoặc là do các tác nhân bên trong gây ra đột biến. Ngoài ra, các tác nhân này cũng có thể dẫn đến sự phân ly bất thường của nhiễm sắc thể trong kỳ đầu của giảm phân 1 và kết quả là dẫn đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể thì đây là dạng đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào và có thể được phát hiện bằng phương pháp quan sát tế bào đang phân chia. Thì đột biến số lượng nhiễm sắc thể gồm đột biến lệch bội và đột biến đa bội. Chúng ta chuyển sang phần nội dung tiếp theo là đột biến lệch bội. Đột biến lệch bội là sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở một hoặc là một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Chúng ta thấy thể lưỡng bội bình thường 2N bằng 8 ở đây là có 8 nhiễm sắc thể kép thì có thể quan sát được ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân thì đột biến lệch bội gồm có các dạng sau đây thứ nhất đó là thể không công thức là 2n 2 thì do một cặp nhiễm sắc thể nào đó bị mất đi thể 1 công thức là 2n 1 có nghĩa là có một cặp nhiễm sắc thể bị mất đi một chiếc thể một kép thì công thức là 2n 1 1 có nghĩa là có hai cặp nhiễm sắc thể và mỗi cặp chỉ có một chiếc mà thôi còn thể 3 công thức là 2n cộng 1 có nghĩa là có một cặp nhiễm sắc thể nào đó có 3 chiếc đối với thể 3 kép công thức 2n cộng 1 cộng 1 thì có hai cặp nhiễm sắc thể trong đó mỗi cặp đều có 3 chiếc và cuối cùng là thể 4 2n cộng 2 có một cặp nhiễm sắc thể nào đó có 4 chiếc Như vậy, đột biến lệch bội chỉ liên quan đến một hoặc là một số cặp nhiễm sắc thể có sự sai khác so với bình thường. Cơ chế phát sinh đột biến này là do một hoặc là một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly trong quá trình phân bào. Trong nguyên phân, do sự không phân ly của một hoặc là một số cặp nhiễm sắc thể xảy ra ở tế bào soma 2N, làm cho một phần của cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành nên thể khảm. Thì quá trình này cũng có thể xảy ra ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, dẫn đến thể lệch bội. Còn trong giảm phân, nếu một cặp nhiễm sắc thể nào đó không phân ly sẽ tạo ra giao tử thừa một nhiễm sắc thể và giao tử thiếu một nhiễm sắc thể. Các em quan sát cơ chế sau đây. Trước khi bước vào giảm phân thì nhiễm sắc thể có sự nhân đôi để tạo thành nhiễm sắc thể kép. Thì ở kỳ giữa một, các nhiễm sắc thể kép của mỗi cặp sẽ sắp xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo. Còn ở kỳ sau một, nếu giảm phân bình thường thì mỗi hàng sẽ tiến về một cực của tế bào thì ở đây có một cặp nhiễm sắc thể không phân ly nên cả hai nhiễm sắc thể kép của một cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng sẽ cùng đi về một cực và đến cuối giảm phân 2 sẽ hình thành nên hai loại giao tử, một loại giao tử thừa một nhiễm sắc thể và một loại giao tử thiếu một nhiễm sắc thể. Nếu giao tử n cộng 1 kết hợp với giao tử bình thường n thì sẽ tạo thành hợp tử và phát triển thành thể 3 2n cộng 1. Nếu giao tử n trừ 1 kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo thành hợp tử phát triển thành thể 1 2n trừ 1. Như vậy, hậu quả là sự tăng hoặc là giảm số lượng nhiễm sắc thể ở một hay hay là một vài cặp nhiễm sắc thể dẫn đến sự mất cân bằng của toàn bộ hệ gen làm cho cơ thể không sống được hay là giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản tùy loài. Ví dụ như một số hội chứng lệch bội trên nhiễm sắc thể thường như là hội chứng đau, người bệnh có 3 nhiễm sắc thể số 21. Hội chứng lệch bội trên nhiễm sắc thể giới tính thì ở đây là hội chứng 3X thì người nữ này là thể 3 và có 47 nhiễm sắc thể nghĩa là thừa một nhiễm sắc thể X hội chứng Klippenter đây là người nam thể 3 có 47 nhiễm sắc thể và thừa một nhiễm sắc thể X hội chứng Tochner đây là thể 1 là người nữ có 45 nhiễm sắc thể thiếu một nhiễm sắc thể X và vai trò của đột biến lệch bội đó là cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và thứ hai đó là trong chọn giống, người ta có thể sử dụng lệch bội để đưa các nhiễm sắc thể mong muốn vào cơ thể khác. Thì người ta sử dụng lệch bội để xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. Một dạng khác của đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhưng mà cơ chế phát sinh đó là do tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly trong phân bào nguyên phân hoặc là giảm phân dẫn đến hình thành thể đa bội. Sau đây chúng ta tiếp tục hệ thống hóa lại các kiến thức nội dung thể đa bội thì đa bội là dạng đột biến mà tế bào có bộ nhiễm sắc thể tăng lên theo bội số của bộ nhiễm sắc thể đơn bội nhưng mà lớn hơn 2n. Đột biến đa bội gồm tự đa bội và dị đa bội. Thì tự đa bội là bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng lớn hơn 2n của cùng một loài. Gồm có đa bội chẵn và đa bội lẻ. Đa bội lẻ là 3n, 5n, 7n. Còn đa bội chẵn là 4n, 6n và 8n. Cơ chế phát sinh của thể tự đa bội là do tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly. Thì trong nguyên phân, ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu mà tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly sẽ tạo thành thể tứ bội 4N. Quá trình này cũng có thể xảy ra ở tế bào soma, tạo cành tứ bội trên cây lưỡng bội, còn gọi là thể khảm. Còn trong giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân ly tạo ra giao tử chứa 2N. Thì giao tử 2N kết hợp với giao tử bình thường tạo thành thể tam bội 3N. Giao tử 2N kết hợp với giao tử 2N tạo thành thể tứ bội 4N. Dị đa bội, đây là hiện tượng cả hai bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. Thì loại đột biến này chỉ được phát sinh ở các con lai khác loài. Ví dụ, khi cho lai cải củ với cải bắp thì cải củ là 2N bằng 18R, cải bắp là 2N bằng 18B thì tạo ra F1 là dạng cải lai có bộ nhiễm sắc thể là N cộng N bằng 9R cộng 9B thì cơ thể lai này là bất thụ do không tương đồng về bộ nhiễm sắc thể. Sau đó cho F1 đa bội hóa để tạo thành thể dị đa bội hay còn gọi là song nhị bội của hai loài khác nhau. Thì thể song nhị bội này mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau đó là 2N cộng 2N bằng 18R cộng 18B. Loài này sẽ trở thành hữu thụ như vậy, cơ chế hình thành thể dị đa bội đó là lysa kèm theo đa bội hóa hay còn gọi là thể song nhị bội. Chúng ta cần lưu ý một số đặc điểm của thể dị đa bội như sau. Đó là cơ thể mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau. Và nhiễm sắc thể luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng, nghĩa là mỗi cặp có hai chiếc. Cơ thể dị đa bội mang đặc điểm của hai loài và có khả năng sinh sản hữu tính bình thường, đặc biệt là đồng hợp tất cả các cặp gen và sau đây chúng ta đúc kết lại các đặc điểm của thể đa bội. Đặc điểm của thể đa bội là tế bào có số lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ. Thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng to và sinh trưởng nhanh, chống chịu tốt. Thể đa bội thường gặp ở thực vật và ít gặp ở động vật, à, chỉ gặp ở các loài lưỡng tính hay là các loài trinh sản. Ví dụ như là nho tứ bội có kích thước to hơn và năng suất cao hơn cái dạng lưỡng bội bình thường 2N. Hậu quả của đa bội, các thể đa bội lẻ như là 3N, 5N hầu như là không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường hay còn gọi là hiện tượng bất thụ. Vai trò của thể đa bội đó là người ta có thể tạo giống không hạt như là cam, dưa hấu hoặc là ổi không hạt. Thì đột biến đa bội có vai trò quan trọng trong tiến hóa và chọn giống vì có thể tạo ra được giống mới, loài mới như là thể tứ bội và một số dạng dị đa bội. Chúng ta vừa tổng kết lại phần lý thuyết về nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể thì để khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng phản xạ tốt với đề, chúng ta cần lưu ý các dạng câu hỏi với độ khó tăng dần sau đây. Câu 1. Một loài thực vật xét hai cặp nhiễm sắc thể, ký hiệu là D lớn D nhỏ và E lớn E nhỏ. Cơ thể có bộ nhiễm sắc thể nào sau đây là thể 1? Ở đây chúng ta thấy ở đáp án A, đây là dạng thể 1 của cặp nhiễm sắc thể thứ nhất là cặp D. Đáp án B. Đây là dạng thể 3 của cặp nhiễm sắc thể thứ nhất là cặp D. Đáp án C. Đây là dạng thể 3 của cặp nhiễm sắc thể thứ hai là cặp E. Và đáp án D. Đây là dạng lưỡng bội bình thường 2N. Như vậy, đáp án chúng ta chọn là đáp án A. Câu 2. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội. Như vậy, sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội và giao tử lưỡng bội sẽ tạo ra thể tam bội. Chúng ta chọn đáp án C. Câu 3. Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi trình tự phân bố của các gen nhưng mà không làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể? thì chúng ta thấy dạng đột biến làm thay đổi trình tự phân bố của gen nhưng không làm thay đổi chiều dài thì đó là đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 4. Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể? Thì đột biến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể đó là đột biến lập đoạn nhiễm sắc thể. Câu 5. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn? thì đáp án chúng ta chọn là đáp án B đó là đột biến mất đoạn nhỏ Câu 6 Một nhiễm sắc thể có trình tự gen là A, B, C, G, E, F, G tâm động HI bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là A, G, C, B, E, F, G tâm động HI đây là dạng đột biến nào thì chúng ta thấy ở đây đây là đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể và đoạn bị đảo đó chính là BCD. Vậy đáp án chúng ta chọn là đáp án D. Một câu hỏi có trong đề minh họa năm 2020 với nội dung đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng lệch bội. Mời các em tham gia trả lời câu hỏi số 7 như sau. Ở thực vật, thể 3 mang bộ nhiễm sắc thể nào sau đây? Như vậy, chúng ta vừa học thể 3 có công thức là 2n cộng 1, chúng ta chọn đáp án C. Một câu hỏi tương tự trong đề thi chính thức năm 2019 có nội dung ngược lại đó là thể đột biến nào sau đây? Có bộ nhiễm sắc thể là 2n cộng 1 và đáp án chúng ta chọn đó là dạng thể 3. Ta chọn đáp án D. Câu 9. Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật? A. Đột biến điểm B. Đột biến dị đa bội C. Đột biến tự đa bội D. Đột biến lệch bội Chúng ta thấy ở đáp án A. Đây là đáp án đúng bởi vì đột biến điểm thì sẽ tạo ra alen mới làm tăng số loại alen. Còn ở đáp án B sai bởi vì đột biến dị đa bội thì chỉ tổ hợp bộ nhiễm sắc thể, nghĩa là bộ gen của hai loại thành một. Đáp án C là sai vì đột biến tự đa bội làm tăng số lượng nhiễm sắc thể của một loài và làm tăng số lượng gen mà không làm xuất hiện alen mới. Đáp án D là đột biến lệch bội sai vì làm tăng giảm số lượng nhiễm sắc thể của một loài cho nên là tăng giảm số lượng gen mà không làm xuất hiện allen mới vậy đáp án chúng ta chọn là đáp án A câu 10 một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 6 xét 3 cặp gen A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ D lớn D nhỏ phân ly độc lập cho các phát biểu sau ở phát biểu thứ nhất các thể lưỡng bội của loài này có thể có tối đa 27 loại kiểu gen và chúng ta phân tích tóm tắt câu thứ nhất. Thì ở đây ta có bộ nhiễm sắc thể của loài 2N bằng 6, vậy thì sẽ có 3 cặp nhiễm sắc thể. Phân ly độc lập có nghĩa là mỗi cặp nhiễm sắc thể là có một cặp gen và mỗi cặp gen thì có hai allele Vậy xét mỗi cặp nhiễm sắc thể sẽ có 3 kiểu gen. Ví dụ như là cặp A lớn A nhỏ sẽ có 3 kiểu gen là A lớn A lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Tương tự, hai cặp nhiễm sắc thể còn lại thì mỗi cặp cũng sẽ có 3 kiểu gen. Ta dùng quy tắc nhân xác suất suy ra được số kiểu gen tối đa của loài này, đó là 3 x 3 x 3 hoặc là 3 mũ 3 bằng 27. Vậy đáp án 1 là đáp án đúng. Chúng ta chuyển sang đáp án số 2. Các thể 3 của loài này có thể có các kiểu gen A lớn A nhỏ A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ kiểu gen thứ hai a lớn a lớn b lớn b lớn b nhỏ d lớn d nhỏ kiểu gen thứ ba a nhỏ a nhỏ b lớn b lớn d lớn d nhỏ d nhỏ như vậy ở đáp án thứ hai này đây là đáp án đúng bởi vì mỗi kiểu gen dư một nhiễm sắc thể ví dụ kiểu gen thứ nhất là dư nhiễm sắc thể của cặp a lớn a nhỏ dẫn đến dư một alen ở kiểu gen thứ hai dư một nhiễm sắc thể của cặp B lớn B nhỏ dẫn đến dư một alen Và ở kiểu gen thứ ba, dư một nhiễm sắc thể của cặp D lớn D nhỏ dẫn đến dư một alen Ở đáp án thứ ba, các thể tam bội phát sinh từ loài này có tối đa 125 loại kiểu gen và chúng ta cùng phân tích đáp án số 3 sau đây. Ta có thể lưỡng bội 2n bằng 6. Vậy, thể tam bội nghĩa là tất cả các cặp nhiễm sắc thể đều có 3 chiếc công thức là 3N. Thì ở mỗi cặp nhiễm sắc thể có 3 chiếc thì số kiểu gen sẽ là 4. Ví dụ như là ở cặp thứ nhất có 4 kiểu gen là A lớn, A lớn, A lớn, A lớn, A lớn, A nhỏ, A lớn, A nhỏ, A nhỏ và A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ. Vậy ở đây có 4 kiểu gen. Tương tự, hai cặp nhiễm sắc thể còn lại thì mỗi cặp cũng sẽ có 4 kiểu gen. Như vậy, ba cặp nhiễm sắc thể có số kiểu gen là 4 mũ 3 bằng 64 kiểu gen. Vậy đáp án số 3 là đáp án sai. Ở đáp án số 4, các thể một của loài này có tối đa 108 loại kiểu gen. Thì các thể một có nghĩa là mất đi một nhiễm sắc thể ở một cặp. Như vậy, mỗi cặp nhiễm sắc thể đột biến sẽ có hai kiểu gen. Và các cặp còn lại sẽ có 3 kiểu gen và xảy ra thể một ở cặp thứ nhất hoặc là cặp thứ hai hoặc là cặp thứ ba nên ta sẽ tính được số kiểu gen tối đa đó là C1 của 3 nhân 2 thì hai này đây là số kiểu gen thể 1 ở cặp nhiễm sắc thể đó và 3 là số kiểu gen ở nhiễm sắc thể còn lại thì đáp án là 54 vậy đáp án số 4 là đáp án sai thì ở câu hỏi này ta chọn đáp án là đáp án D có hai ý đúng là ý 1 và ý 2 ta đi vào câu hỏi cuối cùng trong tiết học hôm nay Câu hỏi có trong đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Câu 11. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 24. Giả sử có một thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở một nhiễm sắc thể thuộc cặp nhiễm sắc thể số 5 cho biết không phát sinh đột biến mới. Thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này? 1. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 nhiễm sắc thể. Thì đây là đáp án đúng vì giao tử mang bộ nhiễm sắc thể đó là N. 2. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên nhiễm sắc thể số 5 đều tăng lên và đây là đáp án sai bởi vì mất đoạn gen nào đó thì đoạn gen đó sẽ bị ảnh hưởng còn các gen khác trên nhiễm sắc thể số 5 sẽ không bị ảnh hưởng. Ở đáp án 3, trong tổng số giao tử được tạo ra, có 50% giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến. Thì đây là đáp án đúng, vì giao tử mất đoạn nhiễm sắc thể số 5 chiếm tỷ lệ là 50%. Đáp án số 4, tất cả các gen còn lại trên nhiễm sắc thể số 5 đều không có khả năng nhân đôi. Thì đây là đáp án sai, các gen còn lại trên nhiễm sắc thể số 5 vẫn nhân đôi bình thường. Vậy đáp án chúng ta chọn là đáp án D.